Nhặt một nhành hoa tím mảnh cài lên mái tóc em Chợt nhận ra em đã thay lòng mắt nhìn xa xăm Vì ngày mai em bước theo chồng quên đi tình anh Tình yêu như cơn sóng theo dòng dang đôi tay điêu lấy chỉ nhận lại tấm thiệp không nghe em bước vô quý anh đi nước mắt lưng chồng em mình có vì không sao mi mắt anh ngược dòng thế thái nhân sinh chìm đắm trong bảy tình quét cho thân em quên cả bản thân mình một lần lặp lỡ để cả đời ta mất nhau làm gì chi chí chịu được quá nhiều thương đau ta thương lắm ấy á câu khi tôi xuống em đang mong mơ ánh mắt xanh như mây trời sương vừa qua thu vừa sang ấy em xin ta lơ làng biết không còn chi khi ta bình ly mắt mi